33 Sao ta có thể dùng tiền của mụ mua hoài cho sư tỷ ta được chứ Giả lại tiền của mụ không phải dùng hết lâu rồi sao Chuyện này còn không đơn giản Xem mụ đây Đây là trăm hoa chuyên dùng cho nhà quan ở Kinh Thành Ít nhất đáng giá 100 lượng Đổi chồng 50 lượng thế nào <laughs> Được được được <laughs> Sao có thể Cái trăm này quý như vậy Tuy mụ không thích sư tỷ của Huynh lắm Nhưng dù sao tỷ ấy cũng là người thân của Huynh Ngày sinh của tỷ ấy muội cũng nên thể hiện tấm lòng Đưa mũi Quyết định thế đi Được rồi Tiền tài là vật ngoài thân Sau này có thể kiếm mà Chỉ là một cái trăm mà thôi Sư tỷ Huynh một năm mới sinh thần một lần Đây <laughs> Thái thước Ta không nhìn lầm Muội thật là tốt Đừng nhìn muội như thế Cứ đứng ở đây thì qua sinh thần của sư tỷ huynh mất thôi Đi thôi Trịnh đại ca Ta có thể mở mắt chưa Sắp xong rồi Mở mắt đi Trình đại ca Đây là mì trường thọ Huynh làm cho ta sao Hôm nay không phải là sinh thần cô à Ta không chuẩn bị được gì nên nói cho cô bắt mì trường thọ Chúc cô bình an vui vẻ Trình đại ca Không phải Huynh là nhị công tử sao Xuất thân tôn quý Sao lại biết làm cái này Mẹ ta là người Trung Nguyên Mỗi lần đến sinh thần ta Mẹ ta đều làm cho ta một tô mì trường thọ Lúc đó mẹ ta nấu mì Còn ta ở bên cạnh bà ấy xem Ta còn nhớ Nói với bà ấy đợi các nhi lớn rồi Con cũng sẽ làm mì trường thọ cho mẹ Nhưng bây giờ ta thật sự đã lớn rồi không những không ăn được mì trường thọ của mẹ ta làm Mà đến cả cơ hội làm mì cho mẹ Ta cũng không còn nữa Trình đại ca Huynh đừng buồn nữa Huynh hiếu thảo như vậy Linh hồn mẹ Huynh trên trời cũng sẽ cảm thấy được an ủi Ta sẽ tiếp tục sống thật tốt Không phụ mong muốn của mẹ ta ừ. Trình đại ca Chúng ta đều là người không còn cha mẹ Cũng xem như là đồng bệnh tương lân Hôm nay huynh làm cho A Liên tôn nghị trường thọ này A Liên nhất định thắt ghi trong lòng Sau này báo đáp Một tô mì thôi mà Có gì mà báo đáp Mau như lúc nóng ăn đi ừ. Đây là mì trường thọ ngon nhất mà A Liên từng ăn Đúng rồi A Liên Tối nay ta còn phải đi tuần đêm ờ, Không thể ở với cô lâu được Hay là thế này Ta bảo các huynh đệ trong quân doanh đến mừng sinh thần cô nhé Mọi người cùng nhau vui chơi Không cần đâu Trình đại ca Mì trường thọ Trình đại ca làm cho Ai Liên Ngon hơn tất cả Sơn hào hải vị trên đời Hay là ta tuần đêm biết huynh nhé ờ, Được Nhưng gần đây yêu quái đó không biết đi đâu rồi Thật kỳ lạ cũng không biết đã trốn ở chỗ nào Án Bình bất động A Liên Các cô có pháp chú trừ yêu nào đơn giản không Dạy tay dài chiều để phòng thân Được được không vấn đề Bây giờ thì không cần quan mì đi Cô cư, cô đang làm gì vậy? Ta đang chuẩn bị rượu quả thân cho tiểu thư và Dương Diệu Quý Ta đã nói là không cần rồi mà Mau đổ rượu đi Tiểu thư Phụ cự là muốn tốt cho tiểu thư Tối nay lúc ở nhà bếp Ta nhìn thấy tiểu duy cô nương chuẩn bị cơm rượu Nói là đợi Dương Cai về rồi cùng uống rượu Cái gì Tiểu thư Tiểu duy mưu mô như vậy Sao có thể là uống rượu Nói chuyện bình thường được chứ Chắc chắn là cô ta sợ bị Dương Hiệu Quý xa lánh Vì thế Muốn nhanh chân đến trước Cám dỗ Dương Hiệu Quý Cô ta có thể dùng chiêu này Tại sao tiểu thư lại không thể chứ Hơn nữa người Dương Hiệu Quý thích là tiểu thư Không được Cô ấy thân phận thế nào Ta lại là Nam nhân thích nữ nhân Sẽ không mang thân phận cao thấp Nhưng có một số nam nhân Còn kiên kỵ nữ nhân giỏi hơn mình Thân phận cao quý hơn mình Thật ra nam nhân muốn thê tử của mình Đều ngoan ngoãn nghe lời Vâng. Chẳng trách Chẳng trách đại ca trước giờ Đều xa lánh ta Là vì để ý đến thân phận của ta Còn tiểu thư cô ấy Lợi dụng sơ hở vì thế tiểu thư Tiểu thư đừng do dự không quyết nữa Lẽ nào Dương Hiệu Quý không quan trọng bằng tử tôn Và thân phận của tiểu thư sao Điều này ta Ta không thể âm mưu với đại ca không được Tiểu thư à. Mùi hương này quá nồng Ta ra ngoài đây Tỷ tỷ, đừng phí công nữa Dương đại ca đó rõ ràng là một cái mù Tỷ có tốt với quân ấy đi nữa Quân ấy không thấy đâu Đây là món điểm tâm Dương đại ca thích nhất Lúc bọn ta mới quen Ta làm cho quân ấy ăn Quân ấy còn khen ta nấu ngon Ta tin rằng quân ấy Sẽ nhớ tình cảm giữa chúng ta Nhớ lời hứa với ta Nếu quân ấy nhớ lời hứa với tỷ Cần gì cả ngày đi sớm về muộn Là muốn tính mặt tỷ Nhất định sẽ làm được Dù phải dùng cách nào Ta nhất định phải cho huynh ấy biết tình cảm của ta với huynh ấy Dù ta đã làm chuyện gì Đều xuất phát từ chân tình Nếu như đại ca thật sự biết làm thế nào phân biệt chân tâm giả ý Thì tỷ cũng không cần tốn công sức đến thế Bộ nghe nói Trước đây Lý Tịnh từng chơi chiêu Để lại thư rồi bỏ đi đó Nếu cậu ta thật sự muốn đi Sao lại để Dương đại ca tìm thấy Rõ ràng là muốn được đồng tình giả giờ đáng thương Muốn thăm dò Cô công chúa không thông suốt này Trước giờ đều muốn làm nữ anh hùng Sao lại có tâm tư như thế với nam nhân Đúng thế Dương đại ca cũng thật dễ lừa Bị mắc bẫy Cất công đi đón người ta về Còn dỗ dành bảo vệ cô ta Tức chết mất Dỗ dành cũng được Bảo vệ cũng được Nhưng mà cô ta bị quỷ hoại Dương đại ca chỉ là cảm thấy có lỗi với cô ta Mới chăm lo cho cô ta như vậy Tỷ tỷ hay là tỷ cứ nói với Dương đại ca Rốt cuộc là chọn tỷ hay là Lý Tịnh Chỉ có thể chọn một Xem huynh ấy chọn thế nào Bây giờ hai người lo qua lo lại Là muội sốt cả ruột muội yên tâm Người Dương đại ca yêu là ta Bọn ta bây giờ chẳng qua chỉ là có chút hiểu lầm Đợi huynh ấy hết giận Tự nhiên sẽ chọn ta Tiểu thư Xảy ra chuyện gì vậy Cô nói xem Rượu đó thật sự có thể làm người ta sai không Đây là rượu hoa quả đặc sản của Nam Cương Uống vào ngọt liệm hầu là vừa đủ Tiểu thư muốn uống không Ta sẽ lấy cho tiểu thư Độc ẩm không bằng đối ẩm Phù cừ Cô nói đúng nếu không tranh đoạt Sẽ không còn cơ hội nữa Cô mời đại ca đến đây Đó là Ta nhớ người thân ở Kinh Thành Mời quân ấy đến cùng uống rượu Dân Nào, cạn ly Đại ca Huynh còn nhớ Huynh và muội lên núi Du Thuận hái hoa không Sao lại không nhớ Tam muội vì cứu ta Còn nhảy xuống vực Mai mà chúng ta Đều còn sống Đại ca Lúc đó Mùi thật sự cho rằng Mùi sẽ mất huynh Nào Vì chúng ta còn sống Cạn ly Cạn ly Bỏ đi lâu như vậy Cũng không biết phụ bà muội thế nào Từ sau khi đến Nam Cương Cũng không biết A Mạc và Tiêu Biểu Huynh bọn họ ở đâu Tam muội Tam muội muội đừng buồn vẫn còn đại ca ở bên muội Đại ca Cảm ơn huynh Thời gian này Đã ở bên muội Không dứt bỏ muội Nào Tình nhiên kính đại ca một ly Nào Không ngờ rượu này lại mạnh như vậy Ta muội Đừng uống nhiều quá Mùi uống ít thôi Mùi muốn uống Mùi muốn say Bởi vì mỗi lần chỉ có ở trong mơ Mới được gặp phụ hoàng và mẫu hậu Nếu sai rồi Mới hiểu được nỗi khổ của người thân Đại ca Mùi nhớ phụ hoàng lắm Nhưng mùi lại không thể quay về kinh thành được nữa không thể ở bên cạnh phụ hoàng nên vui dưới gối không thể múa đao trước mặt phụ hoàng cũng không thể làm nũng với phụ hoàng đà ca huynh nói muội có phải ích kỷ lắm không muội đem tất cả vấn đề giao cho một mình phụ hoàng đối mặt huynh nói có phải muội bất hiếu lắm không ta muội đừng như vậy Ta tin rằng bệ hạ Cũng không muốn nhìn thấy ái nữ của mình Mỗi ngày đều sống không vui vẻ Bộ nói có đúng không? Đại ca Bộ thật sự Bộ thật sự rất nhớ phụ hoàng Bộ rất nhớ Lúc múa đào cho phụ hoàng xem Phụ hoàng thích xem mũi múa đào nhất Phụ hoàng còn ban cho mũi kim đao nữa <laughs> Nào Muội muốn cho đại ca xem ừ. Cẩn thận đấy Muội ừ. uống sai rồi Đại ca Bây giờ muội không có phụ hoàng Không có người thân Muội chỉ còn có một mình đại ca thôi Đại ca huynh đừng không muốn muội đại ca đừng dứt bỏ muội được không đại ca sao lại bỏ muội chứ đại ca mãi mãi mãi mãi bảo vệ muội đại ca huynh cũng yêu muội đúng không Đại ca Nói đi Huynh cũng yêu muội đúng không Đại ca Huynh cũng yêu muội đúng không Ta yêu muội sao thế Tam muội Tam muội Tam muội ờ, ờ, để ta ờ, xem Không sao chứ Không bộ không muốn Quân nhìn thấy bộ dạng này của muội bộ không muốn Quân nhìn thấy Tam muội đã ca không cố ý Muội đừng hiểu lầm Muội không hiểu lầm Đến đại ca còn sợ dáng vẻ này của muội Muội phải làm sao đây Không phải Muội không muốn Từ nay muội không muốn để huynh nhìn thấy bộ dạng giống yêu quái của muội nữa Muội đi đi Tao muội Muội đừng nghĩ như vậy Dù muội biến thành thế nào Cũng là tình nhi trong mắt đại ca Ta sẽ không sợ muội Ta sẽ ở bên muội Để ta xem đi được không Muội không cần huynh thương hại nữa Muội vừa nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt huynh Muội nhìn thấy gương mặt Giống yêu quái mình trong gương không Đại ca huynh không cần nói nữa Không cần nói nữa Chỉ là muội càng không biết giấu mặt vào đâu Huynh đi đi Tịnh Nhi xin lỗi Huynh đi đi Xin lỗi ta thật sự không cố ý Ta Muội không nghe Muội không muốn nghe Không muốn nghe Tịnh Nhi ta không có ý đó Huynh đi đi Đại ca Tịnh Nhi Ngài Huynh nói Huynh đi đi Tịnh Nhi Huynh đi đi Ra ngoài Tịnh Nhi Tịnh Nhi Tịnh Nhi muội nghe ta nói đi Tịnh Nhi Dương đại ca Sao vậy Đã xảy ra chuyện gì Tiểu Duy Sao lại là ta Tại sao bộ lại yêu ta Lẽ nào là gì Hôm đó đã cứu muội Không phải Vì Quỳnh là lý do duy nhất Tiểu Hy sống trên đời Tiểu Hy Ta chỉ là một phàm phu tục tử Vừa không hiểu tình cảm nam nữ Vừa không giỏi ăn nói Không phiêu lưu tiêu xoáy như nhị đệ Càng không so được với vẻ tuấn tú phóng khoáng của Trịnh Hiện đại. Nhưng mà tại sao Mụ lại chọn ta Thích một người Là không cần lý do sao để lại ở đây Làm tỷ giật cả mình Sư tỷ Sao tỷ như là biến thành người khác vậy Sao không đẹp à Không ừ, Rất đẹp Nhưng mà đẹp thì có đẹp Nhưng hình như không giống như tỷ Là ý gì ờ, Hôm qua quên ngày sinh thần của tỷ Hôm nay vừa sáng sớm đã dội cho tỷ một cái nước lạnh Ta không có sư đệ đáng ghét như đệ Tránh ra Sư tỷ đừng có giận Sao đệ lại quên sinh thần tỷ chứ Tỷ xem, đây này, đây là quà sinh thần đời đặc biệt mua tặng tỷ, vốn dĩ hôm qua đã tặng cho tỷ, nhưng hôm qua tỷ dậy quá muộn, để không làm phiền tỷ nữa. Tuy sinh thần đã qua, nhưng hôm nay bù lại vẫn chưa muộn. Coi như để có lương tâm. Đúng rồi, ta nghe Trịnh Đại ca nói, trong quân phát lương rồi, đưa đây. Mau lên! Không phải tất cả có năm lượng sao Sao lại chỉ có một lượng vốn chỉ là năm lượng Nhưng đệ đã cho cho thái tước rồi Đệ nói cái gì Đệ cho cô ta làm gì Vẫn chưa lấy nhau mà bắt đầu tiêu tiền của đệ rồi sao Đệ mau tìm cô ta Đòi tiền lại Không được sư tỷ Tiền đã đưa rồi Làm sao có thể đòi lại được chứ Đồ ngốc Đệ bị sắc đẹp mê hoặc rồi phải không Đệ không đi đúng không Đệ không đi Thì ta đi Sư tỷ Tuyệt đối đừng đi mà Bình thường thái tước theo đệ lên núi hát thuốc Rất vất giả Ngân lượng đưa cho cô ta cũng là đương nhiên Hơn nữa Hai người bọn đệ sớm đã không phân biệt Ngân lượng ai cầm cũng như nhau thôi Hai người mới quen biết được mấy ngày chứ, Mà đã không phân biệt bên nọ bên kia rồi Thế còn ta, ta là người ngoài sao Đương nhiên là không phải Tỷ là sư tỷ của đệ Tỷ là người thân duy nhất của đệ Chỉ được cái nói thôi Ta thấy đệ đã từ lâu Không còn để sư tỷ trong mắt đệ nữa rồi Sư tỷ Đệ biết là tỷ là cho đệ Sợ đệ bị thiệt Cho nên mới luôn đề phòng thái tước Nhưng mà Thái Tuyết thực sự là một cô nương lòng dạ lương thiện Đệ không có nhìn nhầm người đâu Nếu như Nếu tỷ có thể bỏ qua sự nghi ngờ trong lòng Cố gắng tìm hiểu cô ấy Chắc chắn tỷ cũng sẽ giống như đệ Cảm thấy thích mùi ấy Ta thích cô ta ư Ta thích cô ta mới lạ đấy Sư tỷ Đệ cùng Thái Tước đã ước hẹn Sẽ mãi ở bên nhau Nên tỷ cứ cho là gì đệ Cũng nên cố gắng chấp nhận mùi ấy đi mà Sư tỷ có thành kiến với thế Tước Tỷ xem Chủ dòng này là do mùa ấy Bán đi rằng sức của mình Rồi mua cho tỷ đó Để nói sao Đây là do cô ta mua sao Ta không cần thứ của cô ta mua Ta chẳng thèm đâu Sẽ dứt bỏ đi ngay bây giờ Sư tỷ Đây là thành ý của thế Tước dành cho tỷ Hơn nữa chủ dòng này có giá trị hơn 200 lạng bạc đó Dứt đi thật đáng tiếc Nếu tỷ không thích Thì hãy trả lại cho đệ đi Để nói sao Chiếc dòng này mà có giá 200 lạng ờ. bạc ư Đắt già Thôi vậy Thứ đất như vậy ta còn ngốc đâu mà trả lại Đúng vậy Hơn nữa Sư tỷ à Tỷ đeo chuỗi vòng ngọc này vào Nhìn tỷ càng xinh đẹp hơn Thật ư à, Đúng vậy Sư tỷ da trắng Chuỗi vòng này rất hợp với da của tỷ Đúng rồi sư tỷ Tỷ ăn à, mặc như thế này Là à, định đi gặp Trình Đại ca sao Liên quan gì đến đệ Đệ là quan tâm tỷ mà Còn nữa Sư tỷ hôm qua tỷ ở bên ngoài cả đêm Là ở bên cạnh trình Đại ca sao Đúng vậy Thế thì làm sao Nhưng mà Nhưng mà hình như không ổn lắm đâu Có gì mà không ổn ờ, đây bỏ mặt ta Còn không cho người khác mừng sinh thần với ta sao Để nào ta đáng phải cô đơn một mình sao Sư tỷ để không phải là có ý đó đây chỉ là cảm thấy trình đại ca hình như Đối với công chúa đây đừng có quản à? ta được không ờ, đây cũng đã tìm được bạn à? rồi Ta không thể có một người mình thích sao Với lại à? Ta cũng là con gái Tuy rằng không tôn quý như công chúa Nhưng ta cũng có tấm lòng hiệp nghĩa mà nó không chừng Trịnh Đại ca thích điểm này của ta thì sao Nhưng mà người Trịnh Đại ca quan tâm nhất là công chúa Không phải là sư tỷ Để nó có gì Không, không có gì cả Ta tự tin rằng tình Đại ca đối với ta khác với những người xung quanh Nếu không quân ấy ra lại ở bên cạnh ta Mừng sinh thần với ta chứ Ta thấy để lo cho bản thân mình đi Đừng có lúc nào cũng lo chuyện của ta Trịnh Phó Quý Có chuyện gì Phù cử cô nương Phù cử biết Phù cử đến đây tìm Trịnh Phó Quý là quá mạo muội Nhưng mà nếu không đến đây tìm Trịnh Phó Quý Thì cũng không biết còn ai có thể giúp tiểu thư nữa Tịnh Nhi làm sao Tối qua tiểu thư nhớ như người nhà Tâm trạng buồn chán Cho nên mời Dương Hiệu Quý đến uống rượu nói chuyện Ban đầu hai người nói chuyện rất vui Nhưng sau đó không biết tại sao Đột nhiên tiểu thư nổi giận Đuổi Dương Hiệu Quý ra ngoài sau đó thì đóng cửa, ném dở đồ đạc, không cho ai vào. Ngay cả ta cũng không được vào Dương đại ca sẽ không làm gì tịnh nhi đâu Có thể Dương hiệu quý uống sai Đã nói những lời không nên nói Làm tiểu thư kích động Chuyện này ta cũng không dám hỏi Vậy bây giờ tịnh nhi sao rồi Tiểu thư nhốt mình trong phòng cả ngày không ăn uống gì Ta đã khuyên tiểu thư Nhưng tiểu thư đều không nghe Cũng không cho ta vào Ta rất lo tiểu thư làm chuyện dại dột Nên đến đây tìm trịnh phá quý và huynh khuyên tiểu thư vì ta biết Trịnh Phú Quý và Tiểu Thư còn rất thân nhau Lời mà Trịnh Phú Quý nói Tin rằng Tiểu Thư nhất định sẽ nghe Được, mau đưa ta đi xem thế nào Đa tạ Trịnh Phú Quý Tiểu Thư Tiểu Thư Tịnh Nhi Tịnh Nhi Không thấy Tiểu Thư đâu cả Trịnh Phú Quý Chúng ta phải làm sao đây Tiểu Thư cô ấy Sẽ không làm gì dại dột chứ đại ca Hãy thứ lỗi cho Tịnh Nhi không từ mà biệt Tịnh Nhi vốn cho rằng bỏ lại tất cả tới Nam Cương Thì có thể ở bên cạnh đại ca trọn đời Ai ngờ trời không cho người tọa nguyện Khiến muội trở thành như bây giờ Bây giờ Muội không dám nhìn mặt huynh Cũng không dám đối diện với chính mình Đại ca muội xin lỗi Quân bất kiến hoàng hà Chi thủy thiên thượng lai Bông lưu đáo hải bất phục hồi Thiên sinh ngã tài tức hữu dụng Thiên kim tán tận hoàng phục lai Ngũ hoa mã Thiên kim cừu Hôn nhi tương xuất quán mỹ tử Giữ nhĩ đồng tiêu dạng cổ sầu Đại ca tình nhiên không thể cùng huynh đồng tiêu dạng cổ sầu được nữa rồi Hôm đó ngươi từ bỏ qua cửu tiên Hy sinh dung mạo Thế nào Hôm nay hối hận rồi à Ngài là vị thần linh Đã cứu ta ở núi du thần Tại sao lại muốn chết So với việc ngày ngày đối diện với yêu chú trên mặt Chỉ bằng chết cho xong Hôm đó ta nhắc nhở ngươi Là ngươi nói tính mạng của Dương Anh Quan trọng hơn dung mạo của bản thân gấp trăm lần Tại sao bây giờ lại hối hận Ta không hối hận Cho dù quay lại lúc đó Cho ta lựa chọn lại Ta vẫn sẽ làm như vậy Ta chỉ không ngờ rằng Ngay cả đại ca cũng chê bai dung mạo của ta Thậm chí Ta từ bỏ tôn nghiêm của mình Chỉ muốn có được tình yêu à? của huynh ấy Yêu cũng có tôn nghiêm ư ừ. Có người cũng giống như người vì tình yêu mà từ bỏ tôn nghiêm của mình Khiến tôn nghiêm của mình như hạt cát dưới chân thôi So với người đó Cô còn kém xa lắm Nhưng ta đã cố gắng hết sức rồi Ta không dám gặp đại ca Ta sợ ánh mắt của quân ấy nhìn ta Đại nhân Nếu ngài không nhẫn tâm thấy ta chết Xin ngài hãy giúp ta Giúp ta khôi phục lại dung mạo của mình Ta đã cứu người hai lần Sau này thì phải xem tạo hóa của người thôi Chuyện trên thế gian Đều có số mệnh Chưa tới lúc cuối Sao ngươi biết được Người cậu ta yêu là ai Nhìn bộ dạng của ta bây giờ Còn lấy gì Để có được tình yêu của huynh ấy Ngươi và cậu ta duyên phận chưa hết sớm kết thúc mạng sống của mình như vậy Chỉ làm cho cậu ta càng đau lòng hơn Nếu ngươi dùng cái chết của mình Để khiến cậu ta hối hận cả đời Tình cảm ích kỷ như vậy Không lẽ là tình yêu mà ngươi nói ư Không, không phải Ta cũng không muốn nhìn thấy đại ca đau khổ Chỉ là Như vậy thì ta cũng rất đau khổ Ta cũng không biết nên làm thế nào Cố chấp là khổ Suy niệm là khổ Con người đến cuộc đời này đều là đau khổ Huống hồ còn rất nhiều người chấp mê bất ngộ Khổ cực mà suy nghĩ đến nó Nếu người không trân trọng mạng sống Chỉ khiến cho càng nhiều người vì ngươi mà đau lòng Nếu người cho rằng những chuyện đó đều không là gì Một lòng muốn chết Vậy ngươi hãy chết đi Lần này Bản tôn sẽ không cứu người nữa đâu Đúng Ngài nói đúng Là ta quá ích kỷ Chỉ biết nghĩ đến cảm giác của mình Mà không nghĩ đến những người bên cạnh Một người giống như ta Không xứng nói đến tình yêu Đại nhân Yên tâm đi Từ nay về sau Cho dù ta có khôi phục được dung mạo hay không Ta cũng sẽ trân trọng tính mạng của mình Được Ngươi đi đi Ta tạ đại ơn cứu mạng của tiên nhân Ngươi cũng giống như Tiểu Duy Không vượt qua được ái tình Tại sao chủ nhân lại lo cho tính mạng của cô ta Cô ta không thể chết Nếu cô ta chết Tiểu Di sẽ đi đâu lấy kim hoàng tam khiếu đây Lần nào chủ nhân cũng dùng chân khí của mình Cứu con hộ ly tinh đó Cô ta sớm đã không còn linh lực Mỗi một lần chủ nhân đều phải truyền 10 phần linh lực cho cô ta Cứ tiếp tục như vậy Linh lực của chủ nhân sẽ bị cạn kiệt Băng xà cầu xin chủ nhân Đừng lo cho hộ ly đó nữa Nhanh chóng về địa ngục hàng băng Lấy lại linh lực Bản tôn tự biết cân nhắc Người không cần nhiều lời Tịnh Nhi Tịnh Nhi Mùa đi đâu vậy Mùa không sao Trịnh Huynh Tịnh Nhi Tịnh Nhi Mùa không sao chứ Trịnh đại ca Có, có chuyện gì vậy Còn đứng đó làm gì Mà tao giúp một tay tình nhi không có gì đáng ngại ờ, Chỉ là mệt mỏi quá thôi Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao Trịnh huynh Mùi không sao Mùi chỉ muốn ra ngoài đi dạo Thoải mái đầu óc Nhưng lại khiến mọi người lo lắng như vậy Xin lỗi Hai người ra ngoài đi Ta muốn nói chuyện riêng với Tịnh Nhi A à tỷ Chúng ta đi thôi Vâng Tịnh Nhi Nói ta biết trước vụ xảy ra chuyện gì Có phải Dương Đại ca Trịnh Huynh Huynh đừng hỏi nữa Ta cũng không muốn hỏi chuyện giữa hai người Nhưng muội đột nhiên bỏ đi Có phải là muốn tự sát không Không Muội không có Ta rất hiểu muội Lòng dạ muội đơn thuần không biết giả tạo Muội nghĩ ta không đoán được sao Tịnh nhi Mùi diệt huynh ấy Mà muốn hành hạ bản thân đến khi nào đây Trịnh huynh muội thật sự không sao Đừng lo cho muội Bảo ta đừng lo cho muội Muội có biết khi muội mất tích Ta đã buồn như thế nào không Ta cũng không muốn lo cho muội Nhưng từng giờ từng phút ta đều lo lắng cho muội Muội có biết không Ta biết trong lòng muội chỉ có Dương Đại ca Thế trong lòng muội có ta không Bố có từng quan tâm đến ta không Có từng tiếc thương đến ta không Trịnh Quynh Mùa xin lỗi Là mùa không đúng Tịnh nhiên không nên để Quynh lo lắng cho muội Càng không nên để Quynh Đau lòng vì muội Tịnh nhi Ta đã từng nói Ta không muốn ép buộc muội Nhưng Dương Đại ca không bảo vệ được cho muội Theo ta thấy trong lòng huynh ấy chỉ có tiểu duy Đối với mụ huynh ấy chỉ có tình huynh muội Mụ còn u mê tự đau khổ đến lúc nào Trịnh huynh Còn huynh thì sao Rõ ràng biết trong lòng muội chỉ có Dương đại ca Sao huynh còn để tâm đến muội Muội cố gắng nghỉ ngơi đi Ta sẽ nói với huynh ấy muội không sao Một quyền này là để đánh thai cho tình nhi Vì huynh không biết quý trọng mũi ấy Làm mũi ấy đau lòng suýt chút nữa Làm chuyện dài dột Mũi ấy sao rồi Mũi ấy đã về biệt uyển rồi Mai mà không có chuyện gì Nếu không để không tha thứ cho huynh đâu Đều tại ta không tốt Huynh đã biết mình không tốt Tại sao lại còn tổn thương mũi ấy Mũi ấy vì huynh mà chỉ biết bao đau khổ Bỏ lại tất cả đến đây với huynh Vì cứu huynh Không tiếc hy sinh cơ hội khôi phục lại dung mạo Cô gái tốt như vậy Sao huynh có thể phụ lòng mũi ấy nhưng ta đã khuất Tiểu Duy rồi Nếu để là ta, để sẽ làm thế nào Ta không thể phụ Tiểu Duy Được Nếu Quỳnh đã có Tiểu Duy Thì hãy đối xử cô ấy cho tốt Làm tình như tuyệt đối từ bỏ hy vọng Nếu bây giờ ta muội vẫn là công chúa Vẫn còn dung mạo xinh đẹp Ta sẽ lập tức cự tuyệt muội ấy Nhưng bây giờ muội ấy đã mất đi tất cả Sao ta có thể bỏ mặt muội ấy không lo Bây giờ mùa ấy yếu đuối như vậy Ta chỉ còn cách cẩn thận đối xử với mùa ấy Ngoài việc đó ra ta còn cách nào khác Chẳng lẽ bắt ta phụ lòng Tiểu Duy à Nếu ta làm như vậy Ta cũng là làm hại tam muội Quỳnh đối với hai cô gái đều không rõ ràng Không lẽ không phải là làm hại cả hai người bọn họ sao Nếu Quỳnh sớm muộn cũng cự tuyệt tịnh nhi Chi bằng làm cho dứt khoát Để mùa ấy từ bỏ những suy nghĩ diễn dông với Quỳnh đi Chuyện này ta biết nhưng Nhưng sao Ngay cả Huynh cũng không chắc chắn Có thể cự tuyệt ấy hay không à Huynh cũng thích tịnh nhi sao Đương nhiên không phải Ta chỉ hy vọng ta muội được vui vẻ Ta không muốn nhìn thấy muội ấy phải rơi nước mắt Nếu muội ấy được hạnh phúc Cho dù lấy mạng của ta Ta cũng cam tâm tình nguyện Có phải đệ thích tam muội không? Không sai Đệ thích tịnh nhi Đệ muốn đem tất cả đổi lấy niềm vui và nụ cười của mùi ấy. Nhưng trong lòng tịnh nhi chỉ có huynh. Còn đệ chỉ là một người bạn mà thôi. Nếu huynh không bảo gì được tịnh nhi thì để đệ. Nếu huynh không cho mùi ấy được hạnh phúc thì đệ sẽ cho. Tịnh nhi Xin lỗi muội Đại ca không cố ý làm tổn thương muội Hãy tha lỗi cho đại ca